thì trước khi mình test thì mình cũng nói luôn cho anh em biết đồ chơi bồ cua thì nó chỉ có ba loại tổng cộng là ba loại thì cái loại thứ nhất mình sẽ nói tới đâu mình test tới đó luôn cho anh em coi cái thứ nhất là mình test cho anh em để biết thật giả cái thứ hai là mình hướng dẫn luôn cho những anh em nào mà chưa từng sử dụng biết được cách xài cũng như là biết được cái cách mà mình sử dụng đồ luồn lách khi mà ở trong sòng mình cần tránh những cái gì thì à, cái bộ đầu tiên là anh em sẽ chơi bằng cái nắp tức là nắp camera thâu camera thùng camera và cái tô camera thì cái bộ camera này thì mình cái đầu tiên là mình có thể làm được tất cả các mẫu chỗ anh em chơi bằng cái tô này thì mình sẽ làm vô cái tô chơi bằng cái thau nhôm thì mình sẽ làm vô cái thau nhôm chơi bằng thùng giấy thì mình sẽ làm thùng giấy còn chơi bằng những cái thùng sơn này thì mình sẽ làm vô những cái thùng sơn này còn làm xong thì anh em thích quấn băng keo hay là để băng keo gì thì tùy ý của anh em thoải mái quấn thoải mái còn à, đi chơi thì anh em chuẩn bị cho mình đi vô xong anh em chỉ cần đổi mỗi cái thùng này vô là anh em có thể chơi được đĩa là đĩa chợ hộp cũng là hộp chợ mình chỉ cần luồn mỗi cái thùng vô là đánh được thì à, cái thùng này bây giờ pin của cái thùng này đánh được khoảng 4 tiếng là nó cạn pin còn đây là cái bệ sạc sạc pin thì anh em chỉ cần à, cắm cái bệ sạc này vô chui Samsung rồi đặt cái thùng của mình lên như vậy là nó tự động sạc pin sạc này đánh được 4 tiếng và chẳng hạn như ngày cái thùng này không chơi anh em để im một chỗ là nó sẽ không tốn pin nha chẳng hạn như ngày hôm nay mình luồn cái thùng vô ngày mai mình đánh vẫn có pin đó là dễ cho những anh em nào mà hay chơi ở công ty còn à, cái cách mà vô sòng chơi thì cũng rất đơn giản thôi vô sòng thì chỉ cần luồn cái thùng vô ai lắc cũng được lắc xong thì anh em sẽ coi cái màn hình này là anh em thấy được kết quả bên trong hai con gá một con cua chuẩn tuyệt đối 100% thấy được cả ba mặt ba con còn ờ, cái điện thoại này thì anh em sẽ có hai mẫu một là cái mẫu điện thoại mình làm sẵn nè hai là anh em có thể kết nối trực tiếp vô cái điện thoại cảm ứng của anh em đang xài luôn đó hai mẫu một là cái này hai là điện thoại cảm ứng của mình còn ờ, cái thùng đây cho anh em coi nè làm xong thì nói chung là nó cũng y như cái thùng, ờ, bình thường bây giờ làm là chỉ có một lớp thôi nha mình mài hết mình trồng camera vô bên trong cho nên trừ khi cắt thùng ra thì mới biết được bên trong có con chẹt còn cầm kiểm tra bằng mắt thường soi đèn thoải mái không bao giờ biết được đây là một cái thùng có camera bên trong nha tô nè nói chung mẫu mã rất ok đây cứ lắp xong bấm lên là thấy nè bấm lên cho cục pin 5C coi cái điện thoại này thì anh em xài pin 5C nha đây lắp lại nè tôm gà cua tôm gà cua lắc lại nè bầu nai gà bầu nai gà lắc tiếp nè tôm bầu nai đấy hộp là hộp chợ đĩa là hộp chợ đĩa cũng là đĩa chợ chỉ cần cái thùng là mình đánh được đó thì đây là cái bộ đầu tiên chơi bằng camera thì mình có thể áp dụng vô chơi tất cả những cái dụng cụ ở đây còn cái bộ thứ hai mình giới thiệu tới anh em là bây giờ mình cũng vẫn xài đĩa bây giờ mình vẫn xài đĩa chợ nè và mình xài luôn cả nắp chợ nắp đây là nắp chợ đĩa cũng là đĩa chợ hai cái hộp này cũng là hai cái hộp chợ nhưng mà cái bộ này là cái bộ này bộ bầu cua báo rung số mặt thì một bộ đầy đủ của cái này đây là cái bộ thứ hai chơi bằng hộp nha thì một bộ đầy đủ của nó chỉ có một hộp kèm theo một máy rung này máy rung này thì mình để trên người đứng cách xa từ 10 đến 7 mét còn cái hộp này thì chỉ cần thả vô là nó báo rung cho anh em tất cả số mặt thì ờ, ở đây mình có ghi sẵn cái công thức của nó rung để cho anh em ờ, coi để cho anh em đánh chung với mình luôn còn cái cục rung này thì xài ờ, pin tiểu đây đây là cái công thức công thức của nó thì ở đây nó sẽ có 6 tầng rung khác nhau đầu tiên là con cá là nó sẽ rung theo tương tự hai cái dài con gà thì là một cái dài cua là nó không bao giờ nó rung còn nai thì nó sẽ rung hai cái ngắn tôm nó sẽ rung một cái ngắn bầu nó sẽ rung một ngắn và một dài thì uh, mình sẽ gắn pin vô mình cho anh em đánh chung với mình luôn coi cái độ chuẩn xác của nó như thế nào thì cái bộ này mình nói luôn là cái chuẩn xác tuyệt đối 100% và cục rung khi cầm ở trên tay là nó không hề có âm thanh nha mình chỉ cảm nhận cái nhịp rung của nó thôi còn bây giờ mình để cho anh em test chung thì mình mở ra cho anh em cùng nhìn vô cái đèn này để anh em đánh nhìn cái đèn nó chớp là anh em sẽ biết nó rung ngắn hay rung dài đây lắc nè không rung đánh cua có con cua nè tiếp tục không rung đánh cua tiếp có con cua nè đấy lắc bao nhiêu cái cũng được hai cái ngắn anh em thấy cái đèn nó chớp đỏ hai cái ngắn hai cái ngắn là đánh con nai này. đó hai con nai lắc bao nhiêu cái cũng được nha rồi qua mặt con cua nữa rồi không rung tiếp đánh cua nè đấy lắc lại nè một cái dài hai cái dài hai cái dài thì anh em thấy ở đây đánh con cá đấy có con cá chuẩn tuyệt đối 100% một cái dài hai cái dài hai cái dài thì tiếp tục là con cá thôi đó hai con cá đây là cái bộ bầu cua báo rung sáu mặt đánh con cua nè bầu cua báo rung sáu mặt đánh chuẩn xác tuyệt đối 100% đi chơi chỉ cần bỏ duy nhất một hộp vô là chơi được máy rung thì đeo ở trên người từ 7 đến 10 mét là có thể báo được thì cái bộ này thì giá cả của nó là rẻ nhất trong tất cả các loại đồ chơi bầu cua còn cái bộ thứ ba mà mình muốn chỉ cho anh em đánh là cái bộ bầu cua cảm ứng thì đi chơi bắt buộc vẫn bỏ một hộp cho nha nắp chờ đĩa chờ nhưng mà cái bộ này nói chung là nó tương đối khó đánh cho nên mình sẽ làm kỹ ở cái video sau anh em bấm đăng ký kênh để theo dõi mình làm cái video sau rồi anh em theo dõi ở cái phần sau là cái bộ thứ ba mình cho anh em giới thiệu cho anh em là cái bộ cảm ứng cảm ứng là mình nói sơ qua nè là mình cấy thuốc ở bên trong hộp anh em chỉ đánh được một mặt chẳng hạn như mình cấy vô con cua thì khi nào con cua nó lên nó sẽ rung còn tất cả những cái mặt năm mặt này nó đều không rung và đánh nó sẽ khó hơn so với cái bộ này thì ở video sau mình sẽ hướng dẫn kỹ thêm cho anh em thì à, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video mình nha lấy hàng thì anh em alo cho mình qua số điện thoại này 09097044 số 4 thì à, anh em nào ở xa không có thời gian thì cứ alo cho mình cho mình địa chỉ mình sẽ ship hàng giao hàng về tận nhà cho anh em